chào tất cả anh em Thì ngày hôm nay thì mình à, quyết tâm làm một video để à, cho anh em à, xem là với 10 triệu đồng thì anh em có thể làm được những gì Trước đó thì mình có làm một cái à, video là với 20 triệu đồng thì mình có làm được nuôi được những con gì và mình khởi nghiệp như thế nào thì rất nhiều anh em là bình luận à, trao đổi với mình gọi điện với mình thì bây giờ mình sẽ làm một video tiếp 10 20 triệu có thể là là hơi cao đối với anh em nhưng mà bây giờ 10 triệu mình có thể lập được trang trại bồ câu hay không 10 triệu anh em nhé thì bây giờ thực ra là đối với mình đi nhưng mà chậm mà chắc còn hơn là mình đi nhanh mà mình bị vấp ngã quan điểm của mình là vậy nên đối với mình những anh em nào mà hỏi mình 10 triệu mình có lập được trang trại bồ câu hay không thì mình khẳng định với anh em 10 triệu hay 20 triệu hay anh em là có nhiều tiền bao nhiêu nữa mình đều có thể lập được trại bồ câu anh em nhé mình có dám làm hay không mình có dám làm cái câu chuyện đó hay không và bây giờ mình chia sẻ cho em luôn với 10 triệu đồng đó thì mình sẽ làm gì à, mình sẽ đi lại cái, cái uh, câu chuyện đó là nuôi chim bồ câu thì mình cần phải chuẩn bị những gì thứ nhất chuồng cái trại đi cái trại trước cái khuôn viên trại nếu mà anh em không có điều kiện thì anh em không cần phải xây kiên cố như trại của mình thép bê tông ở những khu vực miền Tây Nguyên, Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ đấy. Nói chung là khu vực Nam Bộ thì thời tiết nó không cực đoan như ở miền Trung và miền Bắc. Miền Bắc thì hay giá lạnh anh em, miền Trung thì hay mưa bão. Ở Nam Bộ thì bão nó ít hơn rất là nhiều nên là khi mà anh em mà chưa có điều kiện nhiều thì anh em có thể làm một cái à, xây một cái cái trại hoặc là anh em quay lại anh em nuôi hết sức đơn giản khi nào có tiền mình mở rộng thêm với 10 triệu đồng thì anh em chỉ phải bỏ ra chi phí mua lồng mua giống lồng ở đây là nó bao gồm tất cả các phụ kiện anh em mua ở đâu cũng vậy họ phải bao phụ kiện cho anh em một cái lồng tính ra là bao nhiêu tiền đấy thì họ đã tính chung với chi phí của tất cả các phụ kiện từ hệ thống nước tự động mà ăn rổ đẻ là bao gồm là trong một cái lồng rồi cái thứ hai có nghĩa là chim giống chim giống 10 triệu thì anh em đã có vài cặp vài cặp anh em nuôi rồi như mình đã từng trao đổi anh em nuôi bao nhiêu cũng được mình sẽ chỉ cho cách anh em phát triển mở rộng thêm rất là ok trại mình sẵn sàng bao đầu ra cho anh em anh em chỉ cần quyết tâm và nếu có nhã hứng thì có thể liên hệ với mình 096 114 2323 Facebook của mình fanpage là nông dân làm giàu anh em cứ vào đó anh em search à, YouTube cũng nông dân làm giàu luôn anh em cứ trao đổi với mình qua đâu cũng được alo nhắn tin thì mình sẵn sàng hỗ trợ anh em 10 triệu đồng mình hoàn toàn có thể có một cái trại có thể là hai ba tháng đầu mình bắt đầu mình khởi nghiệp thì nó ít đấy nhưng mà mình sẽ mở rộng đàn ra một năm sau mình nhập thêm giống vài năm sau mình nhập vài trăm cặp mình đi từ từ nhưng mà chắc mình nắm những cái kỹ thuật cơ bản để nuôi chim bồ câu thì mình sẽ thành công 10 triệu đồng mình trao đổi lại các bạn chỉ phải mua bỏ ra chi phí mua lồng và nuôi bồ câu còn những cái kia các bạn có thể tận dụng ở nhà quay lại quay bạt lại tận dụng cây cối ở nhà có sẵn các bạn quay lại một góc nhỏ thôi tại vì nuôi chim bồ câu thì không tốn nhiều diện tích lắm các bạn nhé không tốn như nuôi gà hoặc nuôi heo các bạn xếp trồng lồng lên như thế này đúng không mình xếp trồng lồng lên như thế này thì mình đã có thể nuôi được rất nhiều này 10 triệu đồng đúng không ạ rất nhiều chim bồ câu rồi chứ đâu phải trong khi đó mình còn hỗ trợ với những anh em nào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nữa chứ đâu phải không mỗi năm như mình đã chia sẻ là trải bồ câu hệ thống của mình đó là tặng bồ câu miễn phí năm nào cũng tặng hàng ngàn cặp anh em ạ năm nay đại dịch covid 19 xuất hiện mình không làm được câu chuyện đó và rất là buồn và mình cũng hy vọng là năm nay đại dịch Covid-19 thì Việt Nam mình sẽ dập được cũng như toàn thế giới có vaccine để ban cho tất cả mọi người tiêm vaccine để phòng bệnh được thì cái chuyện giao thương nó sẽ ok hơn rất là nhiều nhưng mà không phải vì thế mà nuôi chim bồ câu gặp khó khăn đâu nha nhé nuôi chim bồ câu hiện tại là đang rất là phát triển nhiều anh em cứ nghe người ta than thực ra đó là người người ta than để những anh em bán thóc bán tháo đi để người ta gom về mà mốt đẩy hàng lên anh em ạ à. anh em à, phải hiểu được cái câu chuyện kinh doanh như vậy như mình hay chia sẻ là anh em cứ vượt nuôi thôi mình hỗ trợ đầu ra cho anh em để anh em không có nghĩa lý gì mà anh em phải khó khăn thì trở lại cái câu chuyện như là 10 triệu đồng anh em có lập được chạy hay không thì mình nói đấy bao nhiêu anh em cũng có thể chơi được miễn là anh em có niềm đam mê thôi như ở trại của mình anh em thấy không chim bồ câu đẻ liên tục đây đẻ liên tục anh em chim bồ câu ra ràng anh em thấy không rất nhiều ở dưới đang nuôi con nhưng mà ở trên nó bắt đầu đẻ lại rồi anh rất nhiều đấy rất nhiều đây anh đang ấp đấy anh em nào mà chưa có tiền mà máy ấp trứng thì mình cho nó ấp luôn không sao cả đấy những cặp của kho ra anh em thấy không rất là chất lượng luôn nhiều anh em có hỏi mình là nuôi chim bồ câu trong năm 2021 có là một câu chuyện khả thi hay không tại sao lại không khả thi mình hay chia sẻ với em tại sao lại không khả thi mình hay nói với mọi người là những cái uh, uh, mà trong xã hội này lúc nào cũng cần thứ nhất là giáo dục y tế và thực phẩm ăn uống anh em nào mà sống không còn ăn không không có chuyện đấy đương nhiên là những cái à, về à, giáo dục y tế nó thuộc về cái à, phân khúc khác mình đang là nói về là thực phẩm chim bồ câu anh em có thể đi khắp từ bắc vào nam quán nhậu nhà hàng vẫn hoạt động hết sức bình thường vẫn họ vẫn ăn ở mầm thì nuôi chim bồ câu đầu ra cũng ở đấy trong khi đó hệ thống trại của mình là có nhà hàng luôn mình bao đầu ra cho anh em luôn thì rất là đơn giản ai có nhiều thì làm nhiều ai có ít thì làm ít ai cực kỳ khó khăn thì cứ đợi đến tháng 7 thì mình sẽ hỗ trợ anh em không cần phải à, à, à, quá băn khoăn về cái việc mà nuôi chim bồ câu như thế nào mình sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình cho anh em nuôi làm sao nó thành công chim bồ công ty tan thái siêu thịt bây giờ là một cái dòng hot nhất hiện nay có những thời điểm hệ thống trại mình là cháy hàng để cung cấp anh em nhé cháy hàng để cung cấp cho mọi người đấy anh em thấy này siêu đẻ luôn siêu đẻ và siêu thịt anh em có thể đi tham quan rất nhiều trại những dòng chim ta những dòng chim mi mắt bồ câu gà chim bồ câu những loại khác nhưng mà anh em thường đi tham quan trại mình anh em có một cái so sánh rất khác biệt đó là chim bồ câu titan thái siêu thịt thứ nhất rất to mua về ăn thử rất ngon và siêu đẻ nữa và mình đã làm rất nhiều video để làm sao ép con chim đẻ vượt kế hoạch của nó để mình có thể có lợi nhuận vượt bậc vượt 3 lần so với bình thường mình sẽ chia sẻ tất cả những cái bí quyết của mình trên YouTube kênh Đông Nhân Làm Giàu để có gì anh em theo dõi ở trên đó cho nó à, dễ dàng tại vì à, à, hầu như là à, các anh em hiện nay à, các bà con nông dân hiện nay là ai cũng có điện thoại thông minh cả ai cũng chơi Facebook ai cũng khó YouTube tối tối là cứ ngồi rảnh là ngồi lướt lướt lướt thì mình có thể mình mở youtube nông dân làm giàu lên mình xem mình theo dõi thông tin ở trên đó tại vì mình tin chắc rằng là, là cả Việt Nam mình thì kênh nông dân làm giàu của mình là kênh số 1 về kinh nghiệm trao đổi nuôi chim bồ câu mình rất tự hào về điều đó anh em có thể lên kênh mình để nhận so sánh thử với những cái khác kênh của mình luôn là số 1 và mình luôn tự hào về điều đó và mình cũng tự hào thì à, có sự đóng góp của anh em ở trong đó anh em đăng ký kênh giúp mình subscribe kênh giúp mình anh em xem video để ủng hộ những cái video của mình thì mình cũng xin cảm ơn anh em rất là nhiều thì uh, nhìn chung là thị trường nuôi chim bồ câu hiện nay đang rất là sôi động sôi động hơn việc nuôi heo nuôi gà nuôi thỏ sấu nuôi cá sấu giờ là bỏ đi anh em nhé nuôi cá sấu giờ là thất bại nuôi cá sấu anh em biết có những cái thời điểm những trại cá sấu mà là họ lọc da họ vứt thịt bây giờ không phải là nuôi chim à, nuôi cá sấu để, để lấy da đâu anh em nhé có những chỗ nuôi là cung cấp thịt nhưng mà có anh em nào dám bỏ tiền ra mua một con cá sấu về ăn không đây là mình hỏi thử một câu có anh em nào dám bỏ tiền ra mua một con cá sấu về ăn không có anh em nào bỏ tiền bình thường ra mua hẳn một con heo con lợn để ăn không không có chuyện đó anh em có rất hiếm và chim bồ câu thì anh em bỏ tiền ra mua một con chim bồ câu quay về ăn là chuyện hết sức bình thường vài chục ngàn nếu mà nó quay sẵn rồi cực kỳ đơn giản anh em anh em phải tính được những cái à, lợi ích cũng như việc cái à, thị trường tiêu thụ nó rộng lớn như vậy thì anh em sẽ có những cái à, bước đi thành công thôi mình cũng hy vọng là những cái chia sẻ của mình thì mình sẽ giúp ích hoặc là mình giải tỏa được những cái băn khoăn của anh em 5 triệu 10 triệu 20 triệu vài chục triệu vài trăm triệu mình sẽ làm được những gì có bao nhiêu mình chơi bấy nhiêu nhé nên anh em đừng có lo lắng hay rồi video của mình hôm nay thì cũng xin tạm dừng ở đây rồi xin tạm biệt tất cả mọi người